Chào mừng quý vị đến với bản tin dự báo thời tiết. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đêm không nắng, ngày không sao. Cụ thể, các khu vực ca sĩ, ca lẻ, kịch sĩ, kịch lẻ cho đến dancer chưa đu đã đòi bay của quần đảo Sobit. Có mưa rào rải rác và rông nhiều nơi. Nhưng hiện chưa biết nơi nào mạnh hơn nơi nào ven vịnh Hồng Vân và vịnh Vi Oanh đêm không mưa nhưng cũng có lúc có mưa, ngày nắng nhẹ lâu lâu thì nắng gắt, biển động dịu dàng nhưng có lúc không nữ tính lắm. Tại khu vực bóng đậu Cô Khàng vừa qua dự là có một vòi rồng đi qua bởi màn hẹn hò với chuyên gia IT Nhâm Hoàng Khang, khiến không khí xung quanh đó có dấu hiệu áp thấp nhiệt đới vì dân tình đổ mồ hôi nách, lót dép chờ đợi quá đông. Nhưng rốt cuộc bể kèo do cô Khàng báo công an nên mây tan trời hửng nắng. Hiện tại, vùng Vịnh Hoài Linh có gió giật cấp 2, cấp 3 có khi lên đến cấp đại học. Đặc biệt, cơn bão có rất nhiều tâm bão nên không biết sẽ đổ bộ vào đâu. Hồi khuya bữa nào không biết, cơn bão số 13 tỷ đang càng quét cộng đồng mạng đã nâng lên thành cơn bão số 14 tỷ, gió giật cấp 5 sao và rất dữ dội vì lộ ra bản sao kê thu chi ngân hàng mà trong tài khoản từ thiện có 700 triệu được chuyển đi đâu còn lâu mới nói. Chúng tôi cũng ghi nhận một cơn mưa đá rơi thẳng vào khu vực Vịnh Hòa Linh với vận tốc 1.000 bình luận trên một giây. Ở một diễn biến khác, một cơn địa chấn đã làm rung chuyển địa phận Trấn Thành. Hiện thành chủ đã nhanh chóng cố gắng hết sức xua mây mù che lối đi, nhưng vẫn khiến gió giật nhiều nơi. Chúng tôi ghi nhận được quả này là do fan của thành chủ và anti-fan của cô Tiên Thủy Tuyên đã góp công tát nước làm mưa. Vì cứ thắc mắc tại sao cô Tiên Thủy Tiên Cảm ơn những người đóng góp giúp đỡ trong thời gian thực hiện cứu trợ lũ lụt miền Trung, nhưng lại không cảm ơn Trấn Thành, trong khi thành chủ có tuyên bố góp 4,3 tỷ. Rốt cuộc thì không đưa cho Thủy Tiên là thật, nhưng điều này chưa phải là nguyên nhân khiến sóng thần ồ ạt vào Vịnh Hoài Linh, mà chỉ vì câu nói thành chủ từng tuyên bố cứu người như cứu hỏa, khiến Vịnh Hoài Linh chìm trong biển nước miếng. Cũng là lấy làm đầu tiên nhiên là tại sao tôi nói là cái lời cái góc nhìn của tôi vấn đề tâm linh của tôi nhận xét của tôi tôi cho quý vị chờ xem thì bây giờ lò ra thì ông bà là tiếp nhiên Nguyễn Phương Hằng bà nói rồi thì tôi nói bà Nguyễn Phương Hằng là xin lỗi bà là một người cũng phải nói là một tử anh thư nước Việt có thể bà là tiếp nhiên giám diệt Giang Trường Bảo tôi thấy tôi cũng là tiếp nhiên diệt lược là tất nhiên ủng hộ bà bởi vì bà là một người đàn bà dám làm cái đó là sự thật thì bây giờ quý vị nên nhớ đừng tự dí không bao giờ nói được nữa hết tới cả quý vị nên nhớ cái đó là một tập đoàn mà xuyên quốc gia để mà tất nhiên là xuyên quốc gia để mà lường gạt kể cả tôi không muốn nói nhiều thì quý vị nên nhớ tôi đã nói trước sau luật pháp của phải trừng trị những kẻ như uh, Võ Hoàng Yên cả à, tôi cũng có một lời ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng bà làm một cách như là ngữ anh thư diệt giang trừ bạo y hệt như một nữ bao công nghĩa là một nữ bao công như là bao thanh thiên uh, về Nguyễn Phương Hằng uh, của nước Việt Nam ông ờ, giải thích như thế nào về sự im lặng của ông Võ Hoàng Yên ạ? À? im lặng là chấp nhận thua cuộc rồi bởi vì lý do bây giờ ông là võ không phải Hoàng Yên mà võ nằm yên rồi bởi vì ông võ Hoàng Yên ông có tập đoàn của ông ta bốn ngàn cái du tiếp kể cả những gì nói đi thì bây giờ ờ, nhờ cái vấn đề giờ bà ờ, có thể nói bà Nguyễn Phương Hồng một nữ anh thư nước vợ ờ, nước Việt Nam diệt Giang trừ bạo nên mà là tất nhiên ló ra những cái vấn đề bằng chứng tất cả những nạn nhân kể cả ở bên bên Texas kể cả bên tất cả những miền tỉnh thì họ là có những người chết có vài ba người chết gió hoàng yên ngầm yên để chờ vô rọ mà thôi có thể nói một ngày gần đây tôi bảo đảm cuối năm Võ Hoàng Yên sẽ bị vấn đề công an giờ gái và sẽ bắt vô ở tù đêm nay anh cánh dầu ra biển anh trốn anh trốn trốn hết cả thắp lên ngọn lửa hy vọng anh phải bỏ đi bên